Tiếp tới đây thầy trò chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 3 các em nhé. Ví dụ số 3 trong cái chủ đề đó là phản cộng của hydrogen với lại H2 và Br2. Đề bài như sau. Đốt cháy hoàn toàn M gam hydrogen mạch hở X. Biết rằng M của X tức là khối lượng phân tử của X đấy, nó lớn hơn 28 và nhỏ hơn 56. Thì sau đó mình thu được 5,28 gam khí carbonic. À, mặt khác, M gam X này nó phản ứng tối đa với 19,2 gam Br2 trong dung dịch cam brom đấy. Để hỏi chúng ta là giá trị của M là phương án A 2,00 gam, phương án B 3,00 gam, phương án C 1,50 gam và phương D là 1,52 gam. À, ví dụ này cũng rất là thú vị. Đây là ví dụ được trích trong đề thi minh họa của Bộ Giáo dục năm 2019 các em ạ. Nào chúng ta đọc đề, chúng ta gạch chân những cái ờ, từ khóa mình ờ, cảm nhận cho thầy là à nó có nó có manh mối ở đây đúng không? chúng ta cùng phân tích với thầy nhé à, như thế nói chúng ta phải gạch chân những cái từ khóa ở đây người ta cho các em đó là m của x lớn hơn 28 nhỏ 56 đúng không ạ những cái gì trong ngoặc là là cái mà chúng ta cần phải lưu tâm với thầy nhé thứ nhất đó là về cái lưu tâm này phân tích nhá chúng ta để ý là chỗ x số 28 ấy nhỏ hơn mx nhỏ 56 đến đây nhé những dữ kiện sau mình chưa khai thác đi thì đây thầy tin rằng nhiều bạn sẽ nghĩ đến tình huống là chúng ta sẽ đi thử chúng ta sẽ đi à, chọn chọn xem là cái anh nào mà lớn 28 lại nhỏ 56 nhỉ đúng không đấy thầy thầy thầy thấy là nhiều bạn các bạn sẽ làm theo hướng này tức là các bạn đi theo luôn là tìm luôn dự đoán luôn x là gì à chúng ta có thể đi dự đoán không đấy nhé đấy đấy cũng là một hướng mà đúng không dự đoán x là gì đấy, dự đoán x đúng không ạ tiếp theo đề này chúng ta phải khai thác những cái số liệu của đề bài cho đúng không số liệu này số liệu của đề bài cho đó là n của anh CO2 các em sẽ tính cho thầy số mol đúng không 5,28 các em chia cho 44 nữa thầy sẽ bằng 0,12 mol tiếp đến là số mol của anh brom cũng tính cho thầy à, 19,2 gam brom em chia cho 160 là mở lớn của anh BR2 em sẽ được là ô oh, cũng rất là thú vị số mol của nó là 0,12 mol các em ạ 0,12 mol đó 0,12 mol à, có điều thú vị ở đây là số mol của CO2 lại bằng số mol của BR2 hết thông tin rồi đúng không kia hết thông tin rồi thế bây giờ chúng ta liên hệ với thầy là hai cái vị trước thì chữa chúng ta chữa như thế nào ạ đó là thầy đi theo hướng là công thức trung bình đúng không đi theo hướng công thức trung bình và áp dụng triệt để định luật bảo toàn nguyên tố bảo toàn khối lượng có thế thôi có đúng không vậy thì ví dụ này thì mình cũng thử sức như thế xem nào mình thử sức nhá bây giờ mình sẽ cùng làm với thầy này thầy bây giờ thầy sẽ đặt công thức trung bình được chưa à không thầy sẽ đặt công thức phân tử thầy sẽ đặt công thức phân tử vì bài này có một chất thôi của x là đó là cn h2n cộng 2 trừ 2k đó ở đây chúng ta thấy rằng cho biết số mol CO2 cho biết số mol brom thì nếu bạn tinh ý ra thì số mol CO2 là chúng ta nghĩ đến NC thế còn uh, của BR2 chúng ta nghĩ đến đó là N của pi đó thấy chưa đúng không bởi vì đây là phản cộng mà đấy chúng ta thấy rằng là NC với lại NP nó phải bằng nhau bởi vì NCO2 với NBR2 bằng nhau mà đúng không đúng chưa đúng đúng với thầy như vậy không ạ ok nhá mình nhận xét là gì à, do N của CO2 bằng N của BR2 cho nên cho nên chúng ta có được là gì ạ à, nc sẽ bằng n của pi đúng không nên n của carbon ấy, sẽ bằng np n carbon np thì chẳng qua chúng ta phải suy ra thầy được điều này này suy ra được là n phải bằng k N bằng K thì NC mới bằng NP được với công thức là CN2N cộng 2 trừ 2K. Đó, thầy tin rằng các em cũng sẽ hiểu thôi. Đúng không? Đó, bây giờ biết N, N bằng K rồi. Từ đây cái X này thì mình có thể rút gọn thành cái công thức khác. Từ đây X nó sẽ ra gì ạ? X là em thay K bằng N vào cho thầy. Thay K bằng N thì X chẳng qua nó sẽ chính là CNH2 hay chưa à bây giờ chúng ta mới ờ, dùng cái dữ kiện là 28 nhỏ hơn mx và nhỏ hơn 56 đúng không chúng ta lại có đó là 28 nhỏ hơn mx và mx lại nhỏ hơn 56 Đấy, từ đây mình ờ, lại tương đương đó là 28 nhỏ hơn cái số này số mx với công thức là CNH2 Vậy thì Mx của em sẽ là 12N cộng 2 nhỏ hơn 56. Từ đây các em sẽ tìm được à, tìm được N. Đúng chưa? À, từ đây mình sẽ tương đương. À, tương đương đó là N của em sẽ lớn hơn và nhỏ hơn bao nhiêu? Đúng không ạ? Chúng ta biến đổi cho thầy. N của em sẽ lớn hơn khoảng là 2,17, 2,167 đấy. Thầy viết là 2,17 nhé và nó sẽ nhỏ hơn 4,5 mà nó là x nó là một hydrogen cho nên là chúng ta phải chọn giá trị n là số nguyên đúng không ạ vậy thì đến đây chúng ta sẽ có hai hai khả năng để tìm ra ra n vậy suy ra nó n nó sẽ bằng bằng 3 đúng không n bằng 3 à n bằng 3 thì chúng ta sẽ suy ra được nó là C3H2 đúng không hoặc là gì n của em nó sẽ bằng 4 đó, nó sẽ là C4 H2 đúng chưa bây giờ chúng ta làm gì với hai công thức này đây chúng ta xét hai trường hợp à đúng rồi xét hai trường hợp nhưng mà chúng ta phải lưu ý là sẽ sẽ sẽ có thể một trường hợp nó sẽ loại nhé và trường hợp n 3 này sẽ loại n 3 này sẽ loại tại sao n 3 loại bởi vì chúng ta không viết được công thức nào mà là có 3C mà có 2H cả đúng không chỉ có công thức là C plus 2 chúng ta mới viết được thôi được chưa à nhận xét là chỉ có C4H2 là thỏa mãn cấu tạo là thỏa mãn công thức cấu tạo em nhé đấy là thỏa mãn công thức cấu tạo Đấy thầy viết ra đây cho các em xem này. C4 đúng không? Thì công thức cấu tạo của nó chỉ có thể là đây. Đó. Chúng ta thấy sao? Nó là C4H2. Đúng không? Cấu tạo rất đặc biệt, cái anh này nó có tận 4 liên kết pi. Đúng chưa ạ? Rồi bây giờ khi chúng ta biết công thức của của cái anh X này là C4H2 ờ, số mol mình có tính được không ạ? Tính được chứ đúng không ạ? Tính làm nào tính được số mol của X? biết số mol của CO2 biết số C rồi thì hoàn toàn em tính được NX đúng không từ đây à, biết N anh CO2 đúng không em sẽ suy ra thầy đó là N của anh X nó sẽ bằng 1 phần tư lần N của CO2 đúng chưa N của CO2 bằng 0,12 vậy từ đây em sẽ suy ra thầy được N của X N của X nó sẽ bằng là 0,12 chia 4 tức là bằng 0,03 từ đó em tính cho thầy được là m nhỏ của x đúng chưa em lấy 0,03 nhân với m lớn của nó m lớn của nó là 50 50 nhân 0,03 thì nó sẽ ra giá trị là 1,5 các em nhé giá trị của mx bằng 1,5 các em thấy sao đáp án của cái anh ví dụ 3 này phương án C à cái điều thú vị trong cái ví dụ 3 này đó là mình đi vẫn đi đặt công thức Đơn khúc tổng quát là CN 2N cộng 2 trừ 2K và sau đó mình biết nhận xét được. Nhớ cho thầy nhé nhận xét được là số mol C với số mol pi. Đúng không? NC bằng NCO2, NP sẽ bằng NBr2. Ok chưa ạ? À, từ đó mình đưa ra kết luận là N bằng K ở trên này đấy. Đó, rất là hay đúng không? Chúng ta chỉ đi theo những cái cái tư duy rất là quen thuộc đúng không ạ? Trung bình và bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng. Thế thôi.